Thưa đất của chúng ta có chiều ngang là 33m và chiều sâu do là 5m, nằm góc hai mặt tiền. Thuận tiện cho quý anh chị kinh doanh buôn bán hoặc là các nhà trọ cho sinh viên thuê. Và đây là sổ hồng của lô đất. Lô đất có 159,5m, toàn bộ là đất ở đô thị. Và đây là bản vẽ lô đất của chúng ta. Vị trí lô đất là cách trục đường chính Hà Quy Giáp khoảng 20m và cách trường cao đẳng điện lực khoảng 50m.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 Lô đất của chúng ta cách trục đường chính Hà Quế Giáp khoảng hơn 20m. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại ở góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất. Với một lô đất có chiều ngang là 5m và chiều sâu là 33m, rất là rộng. Quý anh chị có thể làm được rất là nhiều việc hoặc là xây nhà thì cũng rất là rộng. Lô đất của chúng ta nằm ở góc hai mặt tiền, buôn bán đồ thì cũng rất là ok. Lô đất của chúng ta nằm trong một con đường rất là lớn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 để gửi cho khách hàng hoặc là quý anh chị ờ, cần mua nhà đất thì cứ báo với Phúc mong muốn của mình Phúc sẽ quay video thực tế như vậy và gửi cho quý anh chị